chó Rottweiler giá rẻ đây để cho mọi người xem cái đàn chó con này đây là có hai đàn một đàn hai con là vừa quay rồi còn đây là đàn chó con nữa cũng của con Loki với một con cái khác thì đàn này là 8 con hai con cái và 6 con đực à, ngày hôm nay thì coi như là cái đàn này coi như là được 20 ngày rồi anh nhỉ 20 ngày rồi à, ba bốn ngày nữa là bắt đầu ăn dặm. Bây giờ vẫn đang bú sữa mẹ 100%. Đàn này thì ờ, cho con ở mức giá rẻ. Cái ờ, ăn theo cái con Loki ờ, con bố thành ra cái khung gọng của con cho con nó chắc sớm. Đó mọi người nhìn. Cái con cho con là bây giờ là nó mới bé tí mới 20 ngày thôi nhưng mà nó đi lại là nó nó di chuyển khắp chuồng rồi. Và nó đi nó chắc chân, nhìn nó. Đó. Nó đi cái chân nó chắc cái đấy là nó do gen nha mọi người nhé chứ không phải là ấy đâu chứ còn bình thường mà cho con ở tầm này nếu mà bố mẹ mà khung mà không chắc là cho con đi là nó siêu vẹo đi nó siêu vẹo nó băng băng cái chân ra chứ nó đi nó không chắc chân được còn khi con chó nó to lên rồi thì con nào nó cũng chắc thôi cái độ chắc của nó là chắc 10 chắc 8 chắc 5 thôi nhưng mà cái lúc cho nhỏ này là nhìn thấy cái cái cái cái khung của nó về sau dự đoán là dễ nhất ở cái lúc cho nhỏ này à, như bọn này là thế đợt này là Loki hơi nhiều hậu duệ đàn này ở mức giá rẻ mọi người nhé đàn này là nó sẽ ở mức giá rẻ từ 10 đến 15 triệu à bây giờ thì chưa có xác định phải chờ con chó nó khoảng tầm ờ, hơn 40 ngày ra Tết thì sẽ bán ừ. con của Loki ấy nó hữu động bé tí mới mở mắt đấy là bắt đầu nô nhau rồi nô vờn này ông đại ca này ông ông đại ca này là ông ờ, là đực hay là cái cái thế này cái mà người chết Nhé. gái mà đi mà gạ gẫm cho nó đánh nhau ừ. đấy đấy ế, ế. gái đấy gái Loki cái Loki ờ, đại ca à. quá à quá đối rồi chơi với nhau đi chiến đi chiến nhau đi bọn này thì nó còn nhỏ quá quay để cho mọi người xem cho vui thôi chứ không có chọn gì được ở cái tầm này cả à, chọn là chọn ở hai cái con đực to này, này hai con đực to này thì là chọn này còn bọn nhỏ này thì chưa bọn nhỏ này cứ biết thế thôi muốn chọn là nó thì con chó nó phải khoảng tầm 40 ngày bây giờ nó mới 20 ngày thôi 20 ngày nữa thì lúc đấy thì sẽ có cái cụ thể của các đàn cho con này bây giờ cứ check trước đây để xem người vào cho nó thay độ thế nào ừ. từ bé nó bám người đấy ừ, quát quát là cái bà gái này bà gái này là chính là bà vừa sủa đây à một con khác nữa cũng sủa răng đẹp gái sờ hết gái đi đã nha một gái này hai gái này cái này nữa ok hai con gái răng tốt <laughs> hai gái răng tốt đực thì là xem bất kỳ thôi đực răng tốt bố này ừ, răng tốt luôn sổ thế này thế đợt Loki hơi bị nhiều à, Loki hơi bị nhiều hậu dọa rồi đấy yên để anh nhẹ nhàng anh xem cho nó đỡ bực tốt luôn à, vừa mới kiểm tra răng là không kiểm tra hết và có thể là nó có một cái sự trùng hợp à, một con có thể kiểm tra hai lần bởi vì cho nó rất là giống nhau ở giai đoạn này nhưng mà kiểm tra như thế là kiểm tra 6 trên uh, ờ, 8 lần thì là tất cả đều răng đều tốt thế chờ xem là chúng nó hai tuần nữa xem cho nó sẽ dậy ờ, cái mặt của nó nó như thế nào đàn này thì là chắc chắn là nó ở mức giá rẻ thôi đàn này nếu mà đánh giá về cái ờ, phả gen thì nó sẽ kém cái đàn hai con đực kia hai con đực này là, là phả gen của nó đánh giá là tốt hơn cùng bố nha mọi người nha à, ờ. nhưng đàn này là bù lại là tính cách đàn này là rất là tốt đây này đàn uh, cho con này tính cách cũng rất là tốt này nó mới 20 ngày mà nó ưa vận động như thế này là tốt rồi và nó thể hiện là cái bộ khung của nó khỏe bộ khung của con chó con nó rất là khỏe nó có khỏe thì nó mới ờ, chạy nhảy được ở cái tầm ờ, ngày tuổi này coi như là 3 tuần tuổi coi như 20 ngày thì coi như 21 ngày 3 tuần tuổi chất lông tốt màu mảng ờ, cũng tốt khung là tốt rồi đấy còn cái mặt của nó thì chờ chờ để cho nó dậy cái mặt của nó xem nó ở mức độ nào chắc là đàn này mặt ở mức khá đó mọi người nhìn con chó con nó đi lại đó nó bé tí và đi lại nào không bắt nạt em này một to một bé nô với nhau to nô bắt nạt con bé bé bật ngay thấy không nô nhẹ nhàng thì được chứ nô mạnh là con bé nó bật đây là hai đàn cùng bố đều là bắt sau tết con này nó cầm gừ tính cách của chúng nó như thế là rất là tốt đấy khung gọng màu mảng các thứ thì là ok đàn em này sẽ là ở mức giá rẻ thì chờ con chó 450 ngày thì mình sẽ quay video cho nó ra Tết nha mọi người nhé ra Tết đó nô đó à, quét đó con chó cái nó nhanh nhẹn hay không con chó nhanh nhẹn hay không cái tính cách của nó như nào thì từ bé là nó thể hiện rồi nuôi nhau nó gầm gừ lét quét rồi đấy mới mở mắt ra mấy hôm thôi 20 ngày đó. nô đó, ừ. đó. nô với nhau và nô với con to bà này bà đòi vào chuồng bà đòi vào với mẹ xem là được cái cái đây cái đúng rồi nó đòi vào với mẹ nó ừ. đằng, đằng sau này được hai cái được Sa. được chúc mừng uh, thằng đệ Loki đợt này là hơi bị nhiều hậu duệ mà hậu duệ đều là rất là có tương lai hậu duệ này là đàn này là có tương lai đấy tương lai cho đẹp đấy chứ không phải là đơn giản đâu còn cái độ nhanh nhẹn của chúng nó độ nhanh nhẹn của cái đàn cho con thì mọi người mọi người xem video mọi người cảm nhận được rồi từ cái lúc nó còn bé này nó đã nô nghịch nó vận động nó đi lại thoăn thoắt rồi đó và nó nô nhau nó hầm hè nó chơi nó nô đó là thể hiện con chó nó nó rất là khôn con chó ngày kia là vàng 24 đúng không vàng 24 ta ừ. đúng không thứ thứ tư là ờ, tất niên tất niên công ty sang văn phòng đấy, đấy. Là thấy tiếng sủa tiếng sủa lại này à. Đấy. anh có thấy cái sự khác biệt của chúng nó với những đàn cho con chơi anh nuôi không từ lúc bé này đây cái quan trọng ở đây là nó thể hiện là ở cái lúc nó vừa mới gọi là chưa biết cuộc đời là gì anh nhá không có dạy dỗ gì tất cả đều là bản năng của chúng nó mà mà nó như này cái đấy là nó do gen quyết định chứ không phải do nuôi bởi vì cái giai đoạn là con chó mẹ nó nuôi con này thì nó chả có cái cái, cái, cái ai dạy được chứ nó cả đấy cái độ cái độ gọi là cái độ nhanh nhẹn và cái độ thông minh của chúng nó là nó thể hiện từ bé đó nghe thấy ấy là làm nó gừ đấy nó rủ nhau nó gừ nó dọa đấy quay đi mấy thằng em quay thằng anh đi thằng anh nô nô nghịch nghịch ờ, mấy thằng em quay đây tập trung vào đồng lòng vào để xử lý thằng anh ờ Loki thế là đợt này là Loki là có dàn hậu duệ này là hơi bị tốt đấy Loki là là có dàn hậu duệ này hơi tốt đấy Nói chung là cái đấy là duyên của từng con đực một Vì uh, con Marvin thì cho con của nó ra nó cũng tốt nhưng mà nó này ghép cặp nó này cứ không đậu hoặc nó xịt nó sảy hoặc là nó chết như cái lần trước của con à, Dina ấy, đẻ 8 con là, là là chết à, cả đàn cho con <laughs> Ok mọi người mà thích cái à, con cho con ở cái mức giá rẻ thì mọi người chờ đàn này của Loki nhá à, đàn 8 con này là Loki phối với lại con à, cái à, ngoài là con cái à, coi như là nó là con cái chạy mua bên ngoài không phải con cái chạy đẻ ra còn cái đàn à, hai con to này hai con đực này thì là con cái của chạy đẻ ra ừ. tính cách của nó thì nó thừa hưởng ờ, theo cái dòng máu là như bọn chó con này tám con này là là dòng máu của nó là nó cũng thừa hưởng con bố đấy nó nhanh nhẹn và cái khung nó chắc sớm tôi cho nó vào với mẹ nó cho mẹ nó cho nó bú đi chứ nó rối ồn quá à ok Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.